Alo, alo, vâng, xin kính chào tất cả quý anh chị em đã quay trở lại với kênh soi cầu chuẩn 24 giờ của mình Và hiện tại bây giờ là buổi tối của ngày Chủ nhật ngày 10 à, tháng 11 năm 2019 Thì trước màn hình nhỏ của tất cả quý anh chị em đây là cái giao diện của kênh soi cầu 24 giờ Và lời đầu tiên thì cũng cho phép mình được thay mặt cho những anh quý anh chị em trong đội ngũ làm kênh soi cầu chốt số xin chúc tất cả quý anh chị em vào một buổi tối vui vẻ và gặp nhiều à, niềm vui bên những người thân yêu nhất của mình và sau đây thì mình sẽ đi vào à, cái video của ngày hôm qua hay là mình có lên cho ngày hôm nay thì ở cái video ngày hôm qua hay mình có lên và đưa cho anh quý anh chị em tham khảo những cái, à, cái cầu lô cũng như là những cái cầu đề cho ngày hôm nay thì như quý anh chị em chúng ta cũng đã thấy thì ngày hôm nay thì ở trên video ở trên kênh thì nó rất là tương mực và ở trên cái video này thì ngày hôm qua mình có bắt cho ngày hôm nay thì à, ngày mùng 10 tháng 11 năm 2019 mình bắt cho quý anh chị em con độc thủ lô là con 10 con bạch thủ lô là con 11 và lô ghép chiên là 10 80 và 1108 kết đề chạm đấy là chạm 1 chạm 0 tổng đề 05 và 16 còn bộ đề kết mình bắt cho quý anh chị em bộ đề 01 02 11 và 24 thì như quý anh chị em đã thấy thì hôm nay cái à, bảng mở thưởng miền Bắc nó đã ra rất chi là được rỡ cho tất cả quý anh em ở trên kênh mình bắt cho anh em con độc thủ lô con 10 thì nó đã xuất hiện cho chúng ta là con 12 nháy trong đó có một nháy ăn thẳng và giải đặc biệt của miền Bắc ngày hôm nay quý em nhé Đấy. còn ở cái phần bạch thủ lô thì mình bắt cho quý anh chị em con bạch thủ lô con 11 thì con 11 nó không xuất hiện cho chúng ta ngày hôm nay với em nhé Đấy. còn về phần lô xiên lô xiên mình bắt cho anh em là con 10 và con 80 thì con 10 nó đã xuất hiện cho chúng ta rồi nhưng con 80 nó lại không xuất hiện Đấy còn ở cái cặp thứ hai mình bắt cho anh em con 11 và con 08 thì ở đó ở cái cặp thứ hai này thì à, nó đã xuất hiện cho ta con 08 chứ nó lại không xuất hiện cho chúng ta con 11 quý em nhé cho nên là cái về về cái phần lô à, lô xiên hôm nay thì nó không chi mấy chi là tương mình được rồi và nếu như quý anh chị em nào mà có xem cái video ngày hôm qua của mình thì có lẽ là quý anh chị em mà lấy bốn con lô xiên này ghép lại xoay vòng với nhau để chơi lô xiên thì có lẽ là hôm nay chúng ta đã chiến thắng được rồi đấy đấy là ở phần lô còn phần đề đề thì mình bắt cho anh em là đề chậm một và chậm không thì hôm nay là à, con à, đặc biệt nó về cho mình con 10 thì ta ăn được 200 đề quý nhé còn về tổng phần tổng đề phần tổng đề thì mình bắt cho anh em là không à, tổng 05 và tổng 16 thì à, giải đặc biệt hôm nay nó về cho mình là tổng là tổng 1 thì ta đã ăn được cái tổng là tổng 16 anh em nhé còn ta qua các phần bộ đề bộ đề thì mình bắt cho anh em quý anh chị em à, ở trên kênh là cái bộ đề 01 02 11 và 24 thì hôm nay hôm nay thì con đặc biệt nó về cho mình là con 10 thì nằm nó nằm cho mình ở cái bộ đề đó là bộ đề 01 và kèm theo đó thì mình có hại à, lên dàn à, ép vị cho tất cả quý anh em dựa theo bốn cái bộ đề thì à, à, nó đã chiến thắng được sự cho tất cả chúng ta ở cái con đuôi đặc biệt ngày hôm nay đó là con 10 quý em nhé Đấy. và mình cũng xin chúc mừng những quý anh chị em nào ở trên kênh à, theo dõi kênh và có giao lưu tham khảo ở trên kênh đấy đã chiến thắng thực sự con độc thủ lô con 10 và tiếp đến là cái phần chạm đề đấy là chạm chạm một chạm không cũng như là tổng đề tổng 16 và ở ờ, cái bộ đề đó là bộ đề 01 và cũng như cái dàn đề ép vị trong đó có cặp 0110 em nhé đấy là ở trong à, cái video ngày hôm nay thì à, mình hy vọng những quý anh chị em nào mà hôm nay đã vào à, tham khảo cũng như vào xem cái video của mình ấy mà có uh, theo dõi cái kênh mà mình cũng à, cũng tham gia giao lưu trà đá với hôm nay thì hãy để lại cho mình bằng lượt like cũng như được à, comment bên dưới kêm nhé để cho mình à, biết quý anh chị em à, cũng có vào à, giao lưu trà đá ở trên à, những con số ở trên đó video này các em nhé và sau đây thì mình cũng xin cảm ơn là 215 lượt anh em đã vào xem cái video của mình và trong đó thì cũng cảm ơn những anh em đã để lại cho mình một lượt like các em nhé Đấy và ở dưới đây thì mình có ghim cái số Zalo của nhà tài trợ kênh đấy cho nên quý anh chị em nào mà có nhu cầu có nhu cầu quý em nhé hãy lấy ờ, số ờ, chuẩn số vip của bên phía tài trợ kênh thì quý anh chị em hãy cứ trực tiếp liên hệ vợ đến ờ, à, số của nhà tài trợ kênh để được ở à, bên nhà tài trợ kênh hãy tư vấn và hỗ trợ cho quý anh chị em quý em nhé và sau đây thì à, mình sẽ đi vào phần chính của buổi tối hôm nay đấy là đưa lên cho anh em tham khảo những cái đường cầu cũng như là chốt cho anh em những cái con à, lô đấy, cũng như là những cái con à, đề cũng như chạm đề tổng đề cho tất cả quý anh em khảo vào ngày mai thì trước khi đi vào đưa cho lên quý anh em tham khảo những cái đường cầu cũng như là chốt cho quý anh em những con lô tô cũng như là những cái à, bộ đề thì mình sẽ à, đi vào cho anh em là tham khảo đầu tiên đấy là cái phần lô tô quý nhá lô tô thì ngày mai thì mình à, dựa theo cái bảng đặc biệt đấy, dựa theo cái bảng đặc biệt này và mình dựa theo những cái cầu kèo mà mình bắt từ xưa tới nay và à, mình sẽ bắt cho quý anh chị em cũng như là đưa lên cho anh em tham khảo những cái con à, lô tô đơn đầu tiên là những con lô tô đơn quý anh em nhé thì ở phần lô tô đơn thì mình sẽ bắt cho anh em đấy là những cái con lô tô đơn như sau đấy, cho anh em tham khảo đầu tiên đầu tiên cái nhá là mình sẽ bắt cho quý anh chị em đấy cái con lô đầu tiên đó là con lô um, uh, 33 này đấy, 33 thì con 33 hôm nay nó đã về cho tất cả chúng ta là ba nháy này Đấy, nó đã về cho chúng ta ba nháy thì cái con 33 này thì nó cũng vắng bóng ở trên à, cái bảng uh, tần suất rồi thì hôm nay nó lại xuất hiện cho lại cho chúng ta thì mình hy vọng là con 33 này nó sẽ là tiếp tục là một trong những con lô rơi vào ngày mai Đấy. và quý anh chị em nào mà kết lô rơi thì hãy vào tham khảo cái con uh, lô 33 này cho mình cho ngày mai quý nhận nhé Đấy, đây con đầu tiên và tiếp tục cái con lô thứ hai lô thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh chị em đấy là con lô 34 đấy, con lô 34 thì quý anh chị em nào mà có kết cái con à, lô 34 thì chúng ta hãy nên lưu ý về cái con lô 34 này cho ngày mai các em nhé Đấy. và ở trên cái tuần suất uh, lô tô thì cái bảng tuần suất này thì nó uh, cái nhịp của con 33 và con 34 nó ra khá chi là đẹp quý cho ngày mai các em nhé cho nên quý anh chị em nào mà kết thì mình hãy vào giao lưu tham khảo Đấy, vào giao lưu tham khảo với em nhé còn mình không kết thì hãy dừng ở lại ở cái mức độ à, à, xem xem để cổ động cũng như là xem để à, à, học hỏi cũng như là xem để biết kênh à, cũng như là à, phía mình cũng như phía nhà tài trợ kênh đấy, bắt cho quý anh xem những cái đường cầu cũng như những con số như thế nào đấy đấy là hai con lô tô đơn mình muốn chia sẻ cho quý anh xem à, à, ngày hôm nay và tiếp tục thì mình sẽ chia sẻ cho anh em là những cái con lô tô đơn mà ngày mai nó có khả năng khả năng với nhận nhé nó sẽ có khả năng về cho tất cả chúng ta đấy. và tiếp tục cái con lô tô thứ ba đó là con 66 như nhá đấy, con 66 và tiếp trên này là con 55 nữa đấy. nếu như quý anh chị em nào mà có kết lô tô đơn kép bằng đấy, gọi là bạch thủ lô hoặc độc thủ lô thì quý anh chị em hãy lưu ý cho mình ba con lô tô kép bằng cho ngày mai đây là con 55 55 con 66 và con 99 đấy đấy là ba con lô tô mà mình muốn lô tô ghép bằng và mình muốn chia sẻ cho tất cả chúng ta vào ngày mai và anh em hãy lưu ý thêm cho mình một điều nữa là mình hãy đừng có bỏ bao giờ bỏ qua cái con lô tô ấy 00 cũng như con lô 99 con lô 66 à, cũng như con lô 55 cho ngày mai tuy rằng tuy rằng ngày hôm nay ngày hôm nay cái con lô tô 33 này đấy, 33 nó xuất hiện cho mình này xuất hiện này con 33 nó xuất hiện cho mình ba nháy kèm theo đó là con 55 nó cũng xuất hiện cho mình thì ngày mai ngày mai thì quý anh chị em hãy cũng hãy nên tham khảo tham khảo lại những cái con lô này tại vì là uh, nó có cái cầu rất chia đẹp cũng như cái ô tô nó ra cũng khá là ổn cho nên là mình sẽ uh, bắt cho tất cả quý anh em cũng như là đưa lên cho quý anh chị em tham khảo quý em nhé Đấy. và sau đây thì uh, mình sẽ chốt cho quý anh chị em Đấy, một con độc thủ lô cũng là như là một con bạch thủ lô cho chúng cho tất cả quý anh em ngày mai thì con bạch thủ lô đầu tiên mà mình muốn đưa lên cho quý anh chị em tham khảo đấy là con bạch thủ lô 34 đấy. còn về phần độc thủ lô mình sẽ bắt cho quý anh chị em một con độc thủ lô đó là con 33 đấy, lô rơi của ngày hôm nay cho ngày mai các em nhé lô web xiên lô web xiên thì mình sẽ bắt cho quý anh chị em này 33 đấy 34 và 33 43 quý em nhé đấy, đấy là hai cái cặp lô xiên mà mình muốn à, đưa lên cho tất cả quý anh chị em tham khảo vào ngày mai đấy là ở cái phần lô tô còn à, sau đây thì mình sẽ đi cái vào cái phần là <clears throat> phần lô tô à, à, phần trong thủ lô quý em nhé gọi là phần trong thủ lô thì à, mình sẽ chia sẻ cho tất cả chúng ta là những cái con à, cặp song thủ lô đấy, cặp song thủ lô mình cảm giác cũng như là nó cũng có những cái cầu kèo và những cái nhịp đấy, ra rất chia đều cho nên mình sẽ chia sẻ đến đây cái cặp song thủ lô đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho chúng ta đấy là cặp lô 2442 với em ạ mình sẽ à, sẽ có cặp 2442 này là cặp đầu tiên này đấy. và tiếp đến tiếp đến là ta sẽ có cặp là 2552 đấy, 2552 và tiếp tục nữa cái cặp nữa là cái cặp 3993 đấy. 3993 quý em nhé và cặp à, lô là 4554 4554 và cặp 6996 6996 Đấy. đây là những cái cặp lô tô mà mình muốn đưa lên cho quý anh chị em tham khảo vào ngày mai ở cái phần là xong thủ lô thì nếu như quý anh chị em nào có kết chơi xong thủ lô ấy, thì hãy à, lưu ý cho mình Đấy, những cái cặp lô này thì ngày hôm qua thì mình có bắt cho quý anh chị em những cặp lô tô ví dụ như cặp à, uh, ờ, 7997 này Đấy. rồi cặp uh, 1001 này rồi cặp 0880 và con 1166 thì hôm nay thì à, ở cái phần xong tủ lô mà mình bắt cho quý anh chị em ấy là ở cái cặp 7997 thì con nó 79 thì cặp đầu tiên 7997 thì nó không ra nhưng lại nó lại xuất hiện cho mình là cái cặp thứ hai đó là cặp 1001 thì nó xuất hiện cho mình là con 10 là hai nháy đấy và con à, cũng như là cặp 0880 thì mình bắt cho anh em cái phần xong của lô gọi thì uh, phần uh, cái cặp 0880 thì con 80 nó không xuất hiện như nó, nó cũng xuất hiện cho chúng ta con một nháy anh em nhé và tiếp tục như vậy thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho quý anh em những cái cặp lô ở trên đây là đầu tiên cái cặp lô là 2442 thì như quý anh em chúng ta đã thấy đây cái cặp 2442 cái nhịp nó ra thì khá chỉ là đều em nhé Đấy. nhịp à, của nó nhịp 4 về nhịp 1 này lên nhịp 3 về nhịp 2 nhịp 2 nhịp 1 và ngày mai tiếp tục theo những cái vị trí này cho ngày mai thì nó là vẫn là cái nhịp hai với em nhé Đấy. và tiếp tục là cái cặp à, thứ hai là cái cặp 2552 thì như quý em chúng ta cũng đã thấy thì cái cặp 2552 này nó ra cái nhịp của nó ra cũng khá chi là ổn Đấy, nó cũng không phải là những cái cặp lô tô khác cho nên quý chị em có thể là vào tiền tham khảo cho mình thêm cái cặp là 2552 còn ở cái cặp thứ ba cặp thứ ba thì đó là cặp 3993 thì à, quý anh chị em hãy lưu ý cho mình thêm cái cặp bài 993 này vì nó cái nhịp của nó nó ra cũng khá chỉ là đều quý em nhé là khá chỉ là đều cho nên quý chị em có thể là vào tham khảo thêm cho mình cặp 3993 Đấy. và cái cặp thứ tư là cặp 4554 các em nhé cặp 4554 cái nhịp của nó là nhịp pa nhịp pa thì nó cũng là những, những cái nhịp lô tô cũng bình thường nó không phải là những cặp thuộc dòng những cặp lô tô kham cho nên quý anh chị em có thể là vào tiền để à, à, cho cái cặp 4554 này cho ngày mai các em nhé và cái cặp cuối cùng là mình muốn chia sẻ đến tất cả quý anh em đây là cặp 6996 cái nhịp của cặp 6996 này nó ra thì à, nói chung thì phải không mấy gì là đều lắm nhưng mà mình rất chỉ là kết cho cái cặp 6996 này cho ngày mai Đấy. và quý anh chị, chị em hãy lưu ý thêm cho mình cái cặp 6996 nữa và trên đây là năm cái cặp trong song lô mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh chị em nếu như quý anh chị em có trùng cầu trùng kèo trùng với những cái cặp mà mình chia sẻ ở đây thì quý anh chị em hãy vào vào giao lưu tham khảo vào trà đá văn nghệ bia hơi ngày quý em nhé Đấy. còn quý chị anh chị em nào mà không kết thì thôi mình à, không đã không kết thì không nên vào với em nhé đấy đấy là ở phần lô tô còn sau đây thì mình sẽ à, đi vào à, cái bạ cái um, cầu của đuôi đặc biệt vào ngày mai thì đây là cái cầu đầu tiên mà mình muốn chia sẻ lên cho tất cả quý anh chị em vào ngày mai các em nhé thì uh, như quý anh chị em đã thấy cái cầu thì nó chạy cũng khá chỉ là dài ngày rồi đấy và sau đây thì mình sẽ test lại tất cả những cái cầu này cho tất cả quý anh em chúng ta cùng xem lại thì ở cái vị trí đầu tiên thì à, mình sẽ lấy hai cái con của đuôi đặc biệt đuôi đặc biệt quý anh em nhé của cái à, ngày à, mùng 7 tháng 11 năm 2014 Đấy, để bắt làm chạm cho những cái ngày là à, trùng ngày của nó của cái năm 2019 tháng 11 năm 2019 thì đầu tiên này là ta có con 45 này sang đây ta có con à, 92 và tiếp đây là ta có con 05 và sang tiếp nữa là ta có con 06 và ngày hôm sau nó cũng là con 06 Đấy. và cái cầu nó chạy như sau ở đây là con 45 thì mình sẽ lấy con 4 và con 5 làm chạm cho cái ngày mùng 7 ngày mùng 7 tháng 11 thì ngày mùng 7 tháng 11 đuôi đặc biệt nó về cho mình con 24 thì ta là cái chạm 4 này ta đã chiến thắng được cái chạm 4 ở cái ngày là ngày đầu tiên của cái cầu này là ta đã chiến thắng được cái chạm 4 các em nhé và tiếp tục cho ngày hôm sau thì ở đây là ta có con 9 mẹ con 9 và con 2 thì mình sẽ lấy con 9 và con 2 làm chạm cho cái ngày là ngày mùng 8 tháng 11 thì ngày mùng 8 tháng 1 tôi đặc biệt nó về cho mình con 92 thì ta thẳng ăn thẳng hai chạm với nhau ta đã chiến thắng hai chạm của cái ngày là ngày mùng 8 ngày mùng 8 tháng 1 anh em nhé 92 ăn thẳng về cho mình con 92 này đấy và tiếp tục sang ngày hôm sau thì ở cái vị trí này là con 05 Đấy, con 05 thì mình sẽ lấy con 0 và con 5 này làm chạm cho cái ngày ngày mùng 9 thì ngày mùng 9 là ngày hôm qua ngày hôm qua nhé nó về cho mình đuôi con đặc biệt đó là con 02 02 cái nhé thì ta tiếp tục ăn được à, một cái chạm nữa đấy là chạm không nhé ta đã tiếp tục ăn được một cái chạm nữa đấy là chạm không đấy chạm không cho cầu này với em nhé đấy chạm không đấy chạm không và và quý em nhé ở cái cầu này thì nó lại ăn cả ăn thẳng về bóng cũng như là ăn thẳng à, về chạm cứng luôn nhé đấy đấy là bóng của con năm bóng của con 5 nhá là con không cũng như là <clears throat> con không ăn thẳng con không đấy và tiếp tục cho ngày hôm nay thì ở cái vị trí này là ta sẽ có là con à, không và con 6 làm chạm cho cái ngày hôm nay đấy. thì mình sẽ lấy con không và con 6 này làm chạm cho ngày hôm nay thì ngày hôm nay đuôi đặc biệt ngày hôm nay nó về cho mình con 10 nhá về cho mình con 10 đấy cho nên là chúng ta tiếp tục tiếp tục quý em nhé tiếp tục ở chiến thắng được cái chạm đề của ngày hôm nay đấy, đấy là chạm không quý em nhé 06 thì ăn về cho mình con 10 thì ta tiếp tục ăn chậm không và nếu như cái cầu này ngày mai nó vẫn tiếp tục chạy cho tất cả chúng ta thì chúng ta sẽ có là chậm không và chậm 6 cho cái cầu này các em nhé chúng ta sẽ có là chậm không chậm không này Đấy, và chậm 6 cho cái cầu này và quý anh chị em có thể là có thể nhá mình nói có thể tham khảo thêm được cho mình những cái chạm bóng của con không và con 6 này nữa Đấy chạm bóng của con 0 là con 5 và chạm bóng của con 6 là con 1 thì chúng ta mà bắt cả chạm bóng nữa thì chúng ta sẽ có 4 chạm cho cái cầu này cho ngày mai quý em nhé Đấy. và đây là cái cầu đầu tiên mà mình muốn chia sẻ lên cho tất cả quý anh chị em vào à, tham khảo vào ngày mai quý em nhé ở đây và ở đây là cái cầu thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho tất cả quý anh chị em quý em nhé Đấy. và cái cầu này thì ngày mai thì à, à ngày đầu tiên của nó chạy thì nó đã ăn về bóng quý em nhé ăn về bóng cũng như là ăn về tổng Đấy mà đa số là nó ăn về tổng đấy thì quý anh em hãy lấy này mình sẽ lấy là đầu tiên là hai con à, cái cầu này thì chúng ta có thể là lấy cả cái giải đặc biệt luôn của là cái của ngày mùng bắt đầu là từ ngày mùng 8 nhé mùng 8 tháng 7 đấy cũng như là sang ngày hôm sau là ngày à, à mùng 9 này đấy, nó chạy theo hàng chéo em nhé và ngày hôm nay là ngày mùng 10 này đấy và tiếp tục cho ngày sau ngày hôm sau là ngày mai thì quý anh em hãy chúng ta hãy à, hãy để ý này hãy để ý cho mình nhé <clears throat> ở đây là ta có con uh, à, 8 và con 3 thì con 8 và con 3 này là tổng của nó tổng của nó nhé là tổng 1 tổng 1 thì sẽ ăn sang cho mình là con 92 cũng là tổng 1 Đấy, thì nó ngày đầu tiên là nó ăn được về cái tổng này Đấy. và hai cái con đầu vào nó cũng vậy với nó hai con đầu vào Đấy, ở đây là con 01 Đấy, con 01 thì là cũng là tổng 1 thì ăn về cho mình con 92 thì cũng là tổng 1 Đấy. và sang trong ngày hôm sau ngày hôm sau thì à, ở đây có con 02 này Đấy, có 02 thì nó lại ăn về cho mình con 02 Đấy, ăn về cho mình con 02 các em nhé và trước Đấy, à, và hạn đó là hai con đuôi của giải đặc biệt còn hai con đầu giải đặc biệt nó cũng ăn về chạm luôn đấy là chạm hai đấy hai năm thì ăn về 02 hay ăn cả bóng cũng như là cả chạm cứng đấy. và cho ngày hôm nay cho ngày hôm nay các em nhé cho ngày hôm nay thì ở cái vị trí này là con à, ta có sẽ có con kép bằng là 11 này 11 thì nó ăn về cho mình con 10 ăn về cho mình con 10 thì ta đã ăn được đấy là cái chạm đầu tiên đấy là chạm một anh em nhé cũng như ở bên hai con đằng trước này thì nó là hai con đầu vào này nó là con 8 và con 2 thì con 8 và con 2 này thì nếu như mà xét chạm thì nó là không không trùng chạm với con một và con không nhưng mà nó là ăn là trùng tổng nhé nó là ăn về tổng Đấy. 2 với 8 là 10 thì ở đây là nó về cho mình con đuôi đặc biệt con 10 thì đều là tổng 1 Đấy. và nếu như tiếp tục cái cầu này cho ngày mai thì mình sẽ có là theo những cái cầu này anh em nhé thì ta sẽ có hai con đầu Đấy, chạm đuôi đặc biệt ngày mai ta sẽ có hai cái con đầu vào hoặc hai cái con đuôi đặc biệt của cái ngày là ngày 11 ngày 11 quý nhá tháng 10 năm 2019 đấy là cái con một con 6 và cũng như là con 6 con 8 đấy mình sẽ có chạm cho cái đuôi đặc biệt ngày mai là bốn cái chạm là chạm 1 chạm 6 chạm 1 chạm 6 và chạm à, 8 nữa là thành ba cái chạm nhé ba cái chạm mà theo kiểu này và ta có tổng nếu mình xét tổng thì ta sẽ có là tổng 7 này tổng 7 quý em nhé tổng 7 và và tổng 4 đấy là hai cái tổng cho cái ngày mai anh em nhé hãy theo như ở à, à, cái cầu này thì ta sẽ có chạm đấy là chạm 1 này chạm 1 này tiếp đến là chạm 6 này Đấy, và chạm 8 chạm 8 còn nếu như à, nó mà về tổng thì ta có là tổng à, 7 và tổng 4 Đấy, tổng 7 và tổng 4 theo những cái cầu này Đấy. đây cái cầu thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho tất cả chúng ta và tiếp sau đây thì mình sẽ đi cho quý anh chị em một cái cầu nữa một cái cầu nữa quý nhé Đấy, một cái cầu nữa một cái cầu thứ ba ở trong cái thì ở trên đây ở trên đây là cái cầu thứ hai mà mình trong cái bảng à, đặc biệt à, của năm mà mình muốn chia sẻ lên cho tất cả chúng ta quý em nhé Đấy, thì quý nhé nhưng mà hãy chỉ để cho mình này ở đây ta có con này đầu tiên này con là 22 với em 22 đi với con 41 ăn về cho mình con 92 với em nhé Đấy 22 đi 1 thì ăn về con mình con 92 thì đầu tiên là nó ăn chạm 2 chạm 2 với mắt chạm 2 ở cái à, đuôi đặc biệt cũng như là ăn về cho mình là cái con à, kết hợp với con 41 ăn về 92 thì con 4 này là bóng 9 này đấy. và tiếp tục à, xin lỗi anh em mình đã chạy lộn cầu ấy mình đã chạy lộn cầu mình sẽ test lại cầu này nó ở cái vị trí là vị trí này đầu tiên mình sẽ lấy hai con đầu vào đây là con 0 và con 9 con không con 9 này kết hợp với con 4 và con 1 em nhá con 4 và con 1 thì nó ăn về cho mình đấy là con à, đấy là con 92 à, đấy đấy và ở trên đây là ta có con 3 con 0 và con 3 kết hợp với con 02 thì ăn về cho mình con 20 ăn về cho mình con 20 và ở đây ngày hôm nay thì ta sẽ có con 0 và con 6 kết hợp với lại con 10 ở đây thì ta ăn được cho là về con 10 của giải đặc biệt ngày hôm nay các em nhé và tiếp tục cho ngày mai thì ở cái vị trí này là ta sẽ có con 5 con 6 và kết hợp với con 88 kết bằng thì nó sẽ về được chạm của cái giải đặc biệt cho ngày mai Đấy. đấy là cái cầu thứ hai mà mình muốn chia sẻ lên cho tất cả quý anh chị em quý anh em nhé đấy. và sau đây thì à, ở <clears throat> mình sẽ đi vào cái phần chính đấy là chốt cho anh em những cái chạm đề cũng như là những cái tổng đề và cũng như là những cái con à, đặc biệt vào ngày mai các em nhé thì ngày mai ngày 11 tháng 11 năm 2019 này mình bắt cho anh em đấy, chạm kết chạm đề đấy là chạm mà 4 và chạm 6 này chạm 4 và chạm 6 em nhé đấy. và tổng đề thì mình bắt cho anh em tổng đề tổng 05 và tổng 27 đấy, tổng 05 và tổng 27 còn bộ đề kết <clears throat> bộ đề kết mình sẽ bắt cho anh em đấy là cái bộ đề đầu tiên đó là bộ đề 00 à, này 00 này tiếp nữa là cái bộ đề 11 tiếp nữa cái bộ đề 01 và một cái bộ đề nữa đó là bộ đề 14 <clears throat> thì ở cái bộ đề ở cái bộ đề 00 thì nó gồm có là à, 00 này 00 và 55 và à, 0550 Đấy. và tiếp đến cái ở cái bộ đề 11 bộ đề 11 thì nó gồm có là 11 này 66 này 1166 và 161 cái nhá Đấy. và tiếp cái bộ đề thứ hai đó là bộ đề 01 <clears throat> thì ở bộ đề 01 thì mình bắt cho quý nó gồm có là gồm là 1001 này Đấy. và 060 và tiếp đến nữa là 1551 và cuối cùng của đề 01 đó là 5665 <clears throat> và tiếp tục mình bắt cho quý anh chị em một cái ở cái bộ đề 14 ở bộ đề 14 thì nó gồm có là à, 141 này 141 quý anh em nhé và à, 191 191 tiếp tục là cái cặp là 4664 này 464 và 696 đấy <clears throat> đây là cái dàn đề mà à, mình dựa theo à, hai cái à, chạm đề kết của mình cũng như là dựa theo cái tổng đề đây là tổng 05 và tổng 27 thì mình tắt cho anh em là bốn cái bộ đề đó bộ 00 bộ 11 bộ 01 và bộ 14 thì ở bộ 00 thì nó gồm có là 01 à, 00 này 55 này và 0550 này đấy đây là ở đề 01 còn ở cái bộ đề 11 thì nó gồm có 11 1166 và 1661 các em nhé đấy. còn tiếp đến ở bộ đề 01 thì nó gồm có là 010 060 1551 và 5665 đấy là ở của đề uh, à, 01 còn cuối cùng là ở bộ đề 14 thì nó gồm có 141 đấy, 191 464 và 6996 đấy đấy là những cái bộ đề cũng như là cái dàn ép vị mà mình muốn chia sẻ cũng như là đưa lên cho tất cả quý anh em tham khảo vào ngày mai ngày 11 tháng 11 năm 2009 thì ngày mai kênh soi cầu chuẩn 24 giờ Đấy. chốt cho quý anh chị em vào ngày mai là con độc thủ lô con 33 bạch thủ lô 34 lô ghép phiên 34 và 3343 kết chạm đề đó là chạm 4 và chạm 6 tổng đề là tổng đề 05 và 27 Đấy. bộ đề kết là gồm có bộ 00 11 cũng như là 01 14 đấy, đấy là bốn cái bốn cái bộ đề kết còn à, uh, FP cho anh quý anh chị em cái dàn đề còn nó gồm có là 00 55 0550 11 66 1661 0110 0660 1551 5665 141 191 464 và 696 đấy là những cái uh, con số cũng như là những cái uh, bộ đề cũng như những cái chạm đề mà phía bên tài trợ kênh có chia sẻ lên Đấy, có uh, gửi cho mình và uh, đưa lên uh, cho mình uh, lên cái video và cho đưa lên cho tất cả quý anh tham khảo vào ngày mai nhé <clears throat> và quý anh chị em hãy lưu ý hãy lưu ý cho mình nhé những cái con số ở trong cái video này Đấy, cũng như ở trên cái kênh uh, YouTube này là những con số nó mang tính chất không khai cho nên là quý anh chị em nào mà uh, có vào ấy có kết có vào thì hãy vào giao lưu tham khảo thôi đấy vì những cái con số nó mang tính chất tính chất tham khá, à, công khai thì cái tỷ lệ giảm số là nó rất chi là cao cho nên quý anh chị em hãy lưu ý cái vấn đó vấn đề đó cho mình khi nhé và nếu như quý anh chị em nào mà muốn à, à <clears throat> vào à, tham khảo được những con con số nó có tỷ lệ ăn cao hơn thì hãy thì hãy nhé thì quý anh chị em hãy vào cái phần bình luận này mình có ghim số Zalo của nhà tài trợ kênh Đấy. mình có ghim số Zalo của nhà tài trợ kênh ở dưới cái phần bình luận đấy quý anh em hãy lưu ý nhé mình có ghi số zalo của nhà tài trợ kênh mình có ghi rõ ở đây là số zalo nhà tài trợ kênh quý anh chị em nào mà có nhu cầu ấy vào à, để được bên à, nhà tài trợ kênh tư vấn và hỗ trợ thì hãy nhanh tay à, nhấc máy tới bấm tới gọi tới số hoặc là liên hệ kết bạn tới số là 0968 654 178 để được bên phía nhà tài trợ kênh Đấy, tư vấn và hỗ trợ cho tất cả quý anh em vào bờ nhanh nhất có thể quý em nhé Đấy. và <clears throat> những cái uh, à, chạm đề cũng như những cái cầu đề cũng như là những cái con lô tô mà mình đưa lên video hàng ngày đây là những cái con số mà phía bên nhà tài trợ kênh cung cấp cho mình quý em nhé Đấy. và mình chỉ việc lên video theo như yêu cầu của phía bên nhà tài trợ kênh cho nên Đấy, những con số trên đây ấy, quý anh chị em kết trùng cầu trùng kèo trùng máu thì quý anh chị em vào hãy tham khảo giao lưu còn quý chị em không kết thì mình dừng ở cái mức độ là à, vào theo dõi đấy, và coi xem coi thử những cái cầu kèo nó như thế nào nó có ổn hay không hãy nếu ổn cảm giác ổn thì à, mình hãy tham khảo còn không ổn thì mình dừng ở mức độ là à, nghe xem và để ủng hộ kênh của nhóm nhé và phần cuối video thì mình xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em vào ngày mai quý anh nhé và trước khi à, kết thúc cái video thì quý anh chị em xem vào xem cái video của mình ấy, thì hãy để lại cho mình bằng những lượt like cũng như comment quý anh em nhé vì mỗi khi quý anh chị em để lại cho mình những lượt những lượt like cũng như lượt những lượt comment thì đấy là một cái điều rất to lớn giúp kênh cũng như giúp cho những anh em trong đội người làm kênh cũng như giúp mình lấy một cái niềm động lực Đấy để càng ngày càng à, đưa lên những cái cầu kèo cũng như những chốt cho quý anh chị em những cái con số chuẩn số hay cho quý anh tham khảo mỗi ngày các em nhé và quý anh chị em có thể là bỏ cho thêm ra cho mình là 5 10 giây hãy nhấn cái nút chia sẻ để chia sẻ cái kênh của mình cũng như cái video của mình Đấy, cho tất cả mọi người tất cả quý anh chị em trên mọi miền tổ quốc để biết đến cái kênh của mình để có thể à, những quý anh chị em nào mà chưa biết đến cái kênh của mình thì có thể vào đấy, vào giao lưu tham khảo đấy, cũng như là vào ủng hộ cái kênh của mình quý em nhé và ở trên đây là <clears throat> có một cái phần nữa là cái phần biểu tượng kênh đấy thì cái biểu tượng là cái hình bông lúa này thì quý anh chị em nào mà ở cái phần dưới mình mà không thấy cái, à, nút đăng ký kênh nhé thì quý anh chị em có thể lên nhấc lên ghép góc màn hình đấy, thì chúng ta thấy cái biểu tượng hình bông lúa này thì quý anh chị em Đấy, nhấn vào thì có thể là đăng ký được cái kênh của mình đấy, để tham khảo tham gia những cái đường cầu cũng như con số hàng ngày với em nhé đấy. và sau đây thì à, mình xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em vào buổi tối ngày mai với em nhé ngày 11 tháng 11 năm 2019 thì ngày mai mình chúc tất cả quý anh em à, một ngày mới là phát lộc phát tài sau 6 giờ 30 quý anh em nhé